Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng trọng trồng thòng lọng vào cổ ai và ai trồng thòng lọng vào cổ ông. Có thể nói ở trong nước ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam như một ông vua với quyền lực gần như tuyệt đối. Trừ Tổng Bí Thư Lê Duẩn, người nắm quyền gần như tuyệt đối trong đảng thời ông còn sống thì hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng là người thứ hai làm được điều tương tự. Tuy nhiên, người gục ngã dưới tay cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn không nhiều như ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên sang Trung Quốc gặp Tập Cảnh Bình sau đại hội lần 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hạ gục hàng loạt quan chức. Hiện nay người ta chỉ xem cấp ủy viên Trung ương Đảng nào và ủy viên Bộ Chính trị nào sẽ bị ông Trọng trồng thòng lọng vào cổ và giật ngã. Còn những quan chức tầm thấp hơn thì gục ngã quá nhiều đếm không xuể. Mặc dù công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không làm sạch bộ máy trong nhà nước Cộng sản, bởi người được chám vào cũng như người bị kéo đổ không khác nhau là mấy. Ở chế độ này, ai chưa bị phanh phui thì người đó được xem là trong sạch, chứ không có người trong sạch tuyệt đối. Tình hình trong nước hiện nay là các ban ngành đều hoang mang, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau. Nếu sai một ly thì rất có thể đi một dặm bởi lò ông Trọng lúc nào cũng dí sát vào nếu ông ngửi thấy mùi tiêu cực. Trừ những đệ tử ruột, còn lại thì ông Trọng cho chồng thòng lọng và giật cổ nếu phát hiện sai phạm. Việc làm này đã đưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành người có quyền lực nhất trong đảng và là chân trụ mạnh nhất trong tứ trụ. Đây là hình ảnh huân chương hữu nghị của Trung Quốc được trao tặng cho ông Nguyễn Phú Trọng. Trong nước là như vậy, còn với nước ngoài, đặc biệt là với ông bạn vàng phương Bắc, thì ông Nguyễn Phú Trọng có uy quyền gì? Đây là câu hỏi được đặt ra. Theo đánh giá của một số nhà phê bình, thì ông Nguyễn Phú Trọng không có uy gì trước người đồng cấp ở Bắc Kinh, cũng là nước bé nhỏ. Nhưng ông Kim Jong-un, Chủ tịch Bắc Hàn vẫn có thái độ cứng rắn, chứ không mềm mỏng như ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu của Đảng, chính ông là người hoạch định chính sách ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc, chứ không phải chính phủ. Sau Đại hội Đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, tức là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì ngay lập tức ông Nguyễn Phú Trọng đã khăn gói sang Bắc Kinh gặp ông Tập. Đây là lần thứ ba ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc gặp ông Tập Cận Bình với vai trò là Chủ tịch Trung Quốc. Ông Trọng là người đầu tiên trên thế giới sang Trung Quốc thăm Tập Cận Bình. Đây chính là hành động được cho là khá nhanh nhảu mà một số nhà bình luận trên các phương tiện mạng xã hội thì cho rằng ông Trọng sang Bắc Kinh triều kiến. Cũng là nước cộng sản đáng giềng, nhưng ông Kim Jong-un, Chủ tịch Bắc Hàn đã không làm như ông Nguyễn Phú Trọng đã làm. Đây là hình ảnh ông Trọng bị trồng thòng lọng vào cổ. Theo đánh giá của một số cây bút có tiếng trên mạng xã hội, thì Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc ký hàng loạt thỏa thuận với Trung Quốc và những thỏa thuận đấy là nền tảng để chính phủ ứng xử với Trung Quốc trong suốt 5 năm Ông Tập cảnh Bình có 3 nhiệm kỳ làm chủ tịch thì ông Nguyễn Phú Trọng có 3 lần sang Bắc Kinh ký giá những thỏa thuận giữa hai đảng. Những thỏa thuận này được cho là những thảm lọc trong một cổ Việt Nam chứ không hẳn chỉ là trong một cổ ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản của ông. Trong suốt 5 năm nhiệm kỳ 3 của ông Tập Cảnh Bình, nếu Trung Quốc gây sự tại Biển Đông thì Bộ Ngoại giao Việt Nam không được phản đối vì tất cả những đường lối đã được ông Nguyễn Phú Trọng ký với ông Tập Cảnh Bình rồi. Chuyến đi lần này của ông Trọng được ông Tập cảnh Bình tặng huân chương hữu nghị được các báo Trung Quốc, Việt Nam đăng tải rộng rãi. Đây chính là phần thưởng cho Nguyễn Phú Trọng bởi ông Trọng đã làm hài lòng ông Tập cảnh Bình trong việc ký kết những thỏa thuận giữa hai đảng. Huân chương này được treo vào cổ ông Trọng, nhưng nhiều người thì lại cho rằng nó là cái thòng lọng đúng hơn là huân chương dạng vòng đeo cổ. Việt Nam đã thiệt thòi trước Trung Quốc và giờ đây lại tiếp tục chịu thiệt thòi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cơn địa chấn mang tên Vạn Thịnh Phát Gần 800 công ty bị vào tầm ngắm Vụ án Vạn Thịnh Phát không như nhiều vụ án kinh tế khác Vụ án này mang đậm màu sắc chính trị Không những có liên quan đến những nhân vật chính trị nổi tiếng trong nước Mà còn có khả năng dính đến những quyền lực chính trị bên ngoài lãnh thổ của Việt Nam Cho đến nay đã có 4 người chết bí ẩn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan số bất động sản rất lớn liên quan đến Vạn Thịnh Phát đang bị điều tra. 156 khu đất vàng, những mảnh đất đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh không biết bằng cách nào đó lại chui được vào tay Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh đóng băng tài sản của gần 800 công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Bốn người chết được cho là có bàn tay bí ẩn của tình báo Trung Quốc. Báo chí Singapore đã đưa ra kết luận như thế 156 bất động sản là dấu hiệu của bàn tay chính trị trong nước thao túng, mà cụ thể là liên quan đến trách nhiệm của ông Lê Thanh Hải, thời mà ông còn làm chủ tịch và bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là điểm khuất mà ông Tô Lâm đang chỉ đạo điều tra triệt phá, và giờ đây là gần 800 doanh nghiệp có liên quan, một con số không thể tưởng tượng nổi. Vào ngày 3 tháng 11, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin rằng tài sản của 762 công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát đang bị cho đóng băng. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản bao gồm bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu vân vân thuộc sở hữu của các bị can cá nhân liên quan đến trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Đây là hình ảnh tại Sài Gòn có đến 156 bất động sản bất minh. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thông báo đến cơ quan, đơn vị về đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch, chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần, phần góp vốn của các công ty trên địa bàn ở thành phố Hà Nội. Đáng chú ý là 762 công ty được cơ quan chức năng liệt kê trong đó có đa số là các công ty cổ phần và một số công ty trách nhiệm hữu hạn, có nhiều công ty bằng tiếng nước ngoài xen lẫn với công ty tên bằng tiếng Việt. Trong số 1762 công ty bị đóng băng tài sản được nhắc đến cũng có công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đấy là những công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Và còn rất nhiều công ty có tên tiếng nước ngoài, tuy nhiên đáng chú ý là có một công ty quốc danh dính đến đó. Đó là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6, Sisenco 6. Đấy chỉ là mấy con số mà tại Hà Nội, còn tại Sài Gòn chưa được phía Bộ Công an công bố. Tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng 10 chiều ngày 29, Trung tướng Tuần Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, vụ án tại công ty tập đoàn đầu tư An Đông, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm là một trong những vụ án khó khăn và rất khó, rất khó trong cả quá trình đối với lực lượng thực thi pháp luật trong cả quá trình điều tra, trinh sát và khởi tố vụ án. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan, nhân vật chính của vụ án. Vụ án Vạn Thịnh Phát cho thấy càng ngày càng phức tạp. Tập đoàn này được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Tuy nhiên, giờ đây Bộ Công an đã khui ra sự liên quan của nó đến gần 800 công ty tại Hà Nội, trong đó có cả những công ty của nhà nước Vụ án này sẽ hứa hẹn là vụ án kinh thiên động địa nhất từ trước tới nay. Vụ án Phạm Thịnh Phát là vụ án khó điều tra, chính ông tướng Tôn Sô của Bộ Công an Việt Nam cũng đã phải thừa nhận như thế. Chính vì thế, cứ mỗi lần ông Tô Lâm tấn công vào xã huyệt của Vạn Thịnh Phát thì đấy lại là một cú đối đầu đầy cam go. Và nhiều vụ án cam go như vậy sẽ phơi bày ra những gì đằng sau của nó. Chúng ta hãy cùng chờ xem để biết những tin tức mới nhất.